Hello, mình xin chào tất cả các bạn đến với video của mình và video của mình mình sẽ làm về tóm tắt mọi nhà của Kim Lân lần nha. Bữa trước có vợ, có vợ chồng áo phụ của Tô Hoài thì bây giờ phải có vợ nhạc của Kim Lân và mình thích tác phẩm này nhất mà. Và à, mình nói trước là khi mình làm video này mình sẽ không nói đến uh, tác giả hay là tác phẩm mà mình chỉ nói tóm tắt về tác phẩm và cũng có bài học nha các bạn. Đầu tiên tóm tắt hội nhập của Kim Lân là chàng là chàng trai dâu xấu xí sống với mẹ ở xóm ngụ cư giữa nặng đói khủng khiếp anh phải làm nghề kéo xe thóc thuê lên tỉnh để lấy tiền trang trải qua ngày ở đây qua qua vài câu nói bông đùa và bốn bát bánh đúc anh với cô thị anh đã chọn lõn đã trở thành vợ chồng với nhau mà không cưới hỏi hay yêu đương gì cô thì theo không anh về làm vợ trên đường về khác với vẻ đanh đá thường thấy thấy trong ờ, chớ treo cô thì tỏ ra ngượng ngùng hai là về đến nhà thì cô khép nép khác thường khi bà cụ tứ mẹ anh chàng về đến nhà bà vừa ngạc nhiên sững sờ vì có người gọi mình là mẹ vừa đau buồn tuổi tuổi hổ xót thương vì mình vì con mình lấy vợ đúng lúc khó khăn nhất không biết có qua nổi giai đoạn này không và người ta lấy con mình vì cái đói cái khổ gạt đi những giọt nước mắt đau buồn và động viên các con yêu thương nhau và lạc quan hơn trong cuộc sống cuộc sống từ khi có nàng dâu đã thay đổi đổi hoàn toàn sự bừa bộn trong căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp và tương tác thứ hai là bữa ăn đầu tiên khi chàng chàng khi về nhà chồng thì cô thị chỉ vỏn vẹn là rau chuối và cám lợn mọi người ăn trong nghẹn ngào không ai nói với ai câu nào cô thị kể những cậu mẫu chuyện người đi phá kho thóc nhật cho anh chàng và bà cụ tử tưởng chừng chỉ chỉ là những câu chuyện vô, vô thưởng vô phạt nhưng nó lại là chìa khóa mở ra trong đầu anh chàng là lá cờ của đảng và một cuộc sống mới trong tương lai là lệ sống tốt đẹp và no đủ hơn hiện tại và cảm ơn các bạn đã xem video này và xin chào hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha bây giờ mình sẽ đi mình đi học học đạo lý đã